thì hôm nay mình sẽ um, bật mí chỉ cho các bạn một tuyệt chiêu mà cái này là mình thường hay uh, sử dụng ở nhà à, thường hay sử dụng ở uh, bên làm cơ khí các bạn thì uh, các bạn có biết đây là cái gì rồi gì không chai Rb7 thì mình trước đây mình sử dụng là mình tự pha chế để mà làm thì mình mình đổ vào một cái chai và mình dùng cọ này mình quét không à thì hôm nay mình sẽ dùng cái à, bình xịt mũi này các bạn đó mình lấy cái đầu này cái đầu này à, khi mình mua bình xịt mũi thì mình, mình, mình mua theo luôn cái đầu này nha các bạn cái đầu này xịt giống như xịt à, chai R7 vậy thì hôm nay mình sẽ sử dụng cái chất như đây là dầu do nha các bạn đây là nhớt xe máy và đây là dầu chuối mình sẽ pha một nhớt 10 dầu chuối và 10 dầu do nữa các bạn thì dầu chuối là cái chất tẩy rửa công nghiệp nha các bạn còn à, nhầu nhớt là để bôi trơn và dầu hôi là để thấm thấm vô những cái kẻ nhỏ nha các bạn để làm tróc những cái à, vết rỉ sét thì tiếp đến mình sẽ à, cho vào cái chai này các bạn thì à, cho vào chai này đầu tiên là phải dùng đến cái van của cái ruột xe mình sẽ cắt cái này ra các bạn sẽ cắt ra ngắn như vậy nha và dùi một cái lỗ khoan một cái lỗ 8 ly đặt nó vào và chúng ta sẽ hàn lại Thì cái, a, à, cái cách cái cách hàng chì của cái này, à, để clip sau mình sẽ hướng dẫn chỉ cho các bạn. Thì các bạn nhớ, à, theo dõi đón xem nha các bạn. Rồi, tiếp, bây giờ thì chúng ta sẽ mở cái đầu đầu kim này ra. Mở cái đầu kim này ra bằng cái đầu mở đầu kim. và chúng ta sẽ chợ sẽ chế cái hỗn hợp nó vào đây nha các bạn rồi mình sẽ bơm vào cái chai này nha các bạn rồi mình sẽ đóng nắp này lại và bơm khí vào nha các bạn bơm hơi vào okay. rồi với cái bình này thì các bạn có thể bơm bằng ống bơm cũng được nha các bạn mà bơm ở mức chừng hai kg hai kg mấy thôi là được rồi nè thì tôi cho các bạn xem Ừ. tôi lấy ở mức 2 kg thôi các bạn thấy không ừ. lấy ở mức 2 kg thôi chỉ 2 kg thôi và xịt thoải mái nha các bạn ừ. xịt thoải mái luôn này là xài thoải mái nha các bạn không có sợ tiếc như cái xài cái bình này nha các bạn không có sợ tiếc không còn tiếc nữa xịt xả láng luôn xịt xả láng luôn và giờ tôi sẽ sơn cái chai này lại và để dùng dùng bao la luôn thì à, nếu các bạn thấy hay thì nhớ like và chia sẻ nha các bạn thì à, clip tiếp theo tôi sẽ chỉ cho các bạn cách hàng chì này Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Và khi sơn lại thì nó như vậy các bạn. <laughs> này xịt cả năm luôn cũng không hết nữa đây mình thử xịt cái này cho các bạn xem ha cho nó thấm không anh kiều chưa chưa thấm ô cái đồ nhà trồng mà nhà trồng được nha các bạn xịt thoải mái để xem nó thấm hơn kia không thấm qua luôn nha các bạn cái đồ nhà trồng mà lo gì xịt là thấm ở bên kia luôn ừ cảm ơn các bạn đã theo dõi nếu thấy hay thì hãy like cho nhiều vào nha các bạn ờ, like được một cái thôi chứ làm gì được nhiều và nhớ chia sẻ nha các bạn rồi cảm ơn các bạn